Mau lục soát đi Có Mau nấp đi, nhanh lên Yeah! Ai, bắn đi Lãnh nguyện, xử lý bọn súng liên thanh Đúng luôn Sống lên đi Sống lên Mau sống lên lên Tập trung hỏa lực đầu hai Nữ Như Yên, cô qua phòng của Âu Dương Lan tránh đợi giúp tôi đi Tại sao lại kêu tôi đi? Mong tôi to như vậy, sao lại trên mặt cô chứ? Liễu Như Yên, lần này tôi không chắc có thể sống sót ra khỏi đây Tôi có chuyện này phải nói với cô Nói mau Âu Dương Lan nói cô có mùi của hồ ly đây chị Đồng đi Linh vào đấy Âu Dương Bá Âu Dương Bá Bắt thang lên lầu Nhanh lên Nè Cô không giúp được gì thì tránh ra đi Trừng mắt với tôi làm gì Thả ra coi Cô Cô vừa giờ đâu nói tôi có mùi hồ ly hả Thang qua bà đó đi họ ờ, hỗ trợ đi dạ. Dạ. họ lên nhanh nhanh lên ai nói cô có mùi hồ ly là lãnh nguyệt nói cô nói tôi có mùi hồ ly ai nói thì cô tìm người đó tôi chưa tôi nói lính nhật ngày càng đông Chúng ta không thể ra bằng lối này rồi. Anh có cách gì không Đoàn trưởng Lý nói Nhà bếp ở dưới lầu có con hẻm ra cảnh phố Cô cho người của mình phá lấy lỗ Chúng ta chưa ra ngoài hẻm bằng lỗ đó Được, chỉ còn cách này Chúng tôi cố gắng xuống đó Tấn Nguyệt, cô phụ trách che chắn Họ sống lên, giết sạch đám người này đi đầu tới chân Chỗ nào cũng hôi hết Lãnh Nguyệt Mau bắn rơi đèn lồng đi Lãnh Nguyệt Tất cả báo cáo tình hình đạn dược Tôi còn vài viên nữa thôi Tôi đã hết đạn rồi Tôi ngay cả súng cũng không còn Vậy phải làm sao đi Bọn chúng sẽ xông vào ngay bây giờ Không lẽ chúng ta dùng dao sao Điếc mẫn Trong tay các cô còn bao nhiêu thuốc nổ Âu Dương Lan Báo cáo tình hình Tôi còn Còn có hai bó Chắc đủ rồi Hả? Âu Dương Lan Cô lấy cái thùng sắt Bỏ mảnh sành vào làm nổ hướng trước cửa nhà bếp Chẳng không cho lính Nhật vào Nhanh Đoàn trưởng Lý Anh có biết mặt tường nào hướng ra ngoài hẻm hay không Anh dẫn Tiết Mẫn đi gài thuốc nổ Đánh nổ tạo cái lỗ để chúng ta thoát ra Nhanh lên hiểu chưa Được Tiết Mẫn cho cô Tiết Mẫn đi theo tôi Có thật anh là phóng viên không Tại sao anh lại biết về thuốc nổ Trong thời kỳ đặc biệt Biết chút kỹ năng đặc biệt để giữ mạng Không có gì là lạ Đi Trung Bọn chúng hiện giờ đang ở đâu Bọn chúng Bọn chúng chắc chắn đang trong nhà bếp Đoàn trưởng lý, nhanh chỗ tôi xong rồi Mau để đồ vào trong đi Chúng ta đang làm gì vậy chứ Lời của tên phóng viên đó có đáng tin hay không Tôi thấy Ít ra anh ta am hiểu nhiều hơn cô Cô Tôi mặc kệ cô Nơi này đã bị chúng ta bao vây rồi Cho dù bọn chúng có một cánh cũng khó thoát Chưa chắc đâu Đừng quên rằng Bọn chúng là đội phá bom Ngay cả núi cũng tách được Huống hồ gì Chỉ là một cái tiên khách lai này Vậy á, ờ, Chúng ta có cần tạm rút lui không Tất cả mọi người Tiếp tục tấn công Xong rồi ừ. Tiết Mẫn Chúng tôi làm xong rồi Cuối cùng tôi cũng nhanh hơn cô Tiết Mẫn Còn bao lâu nữa Bọn người này điên rồi Dám liều mạng với chúng Sắp ta Sắp rồi Xong nghe đây Allez, Marcelo, nổ rồi Mọi người mau tìm chỗ nấp Đồ sứ Trung Quốc Dây mỏ cũng có thể làm thành vũ khí đã khen cho một tiểu đội phá bom nữ Bây giờ thì tôi càng hứng thú với họ hơn Xông vào trong đi Rõ Nhìn có bọn quỷ Chạy máu người mau chạy đi Để tôi chống đỡ cho Được Đi Linh Linh Cô chạy đi Lãnh ra Cô đi nhanh đi Đừng lo cho chúng tôi Cẩn thận Qua đây đó, Đoàn trưởng Lý với đồng linh linh đâu Họ đã bị bao dây rồi Tôi đã hết đạn Chúng ta xong ra ngoài đi Không được manh động Quân tiếp viện của Nhật sắp tới rồi Chạy mau Không còn thời gian nữa Mọi người rút thôi Nhưng đồng linh linh cô ấy Đây là mệnh lệnh Chấp hành Mau Mau chạy đi Đúng vậy Nhanh lên lên đứng lên nhanh đứng lên ừ. Ừ. Lý Hiếu Long Không ngờ rằng chúng ta lại gặp nhau rồi Không ngờ là các người Dám giấu vũ khí ở đây Tiên khách lai là nhà hàng lớn nhất của thành Lâm Giang. Hàng ngày người ra người giàu, dùng câu nói của người Trung Quốc các người. Nơi nào càng nguy hiểm thì lại càng an toàn, đúng không? Thật ra ông đây không hiểu người đang nói cái gì hết. <laughs> Đoàn trưởng Lý Dẫn chúng tôi đi xem Ông cất giấu cái gì hả Chậm thôi Chậm chậm thôi Được rồi chậm thôi Cẩn thận cẩn thận Cẩn thận nha Cẩn thận đó Chậm thôi Cẩn thận đó Cẩn thận đó Từ từ thôi Cẩn thận Cẩn thận cẩn thận Cẩn thận Từ từ Chậm thôi Cẩn thận cẩn thận nha Nhanh lên Nhanh lên bên này Nhanh nhanh đi